Xin chào tất cả các bạn, chúc các bạn một ngày mới vui vẻ Hôm nay mình sẽ làm món cá sa ba nướng giấy bạc Nguyên liệu của mình gồm có hành tím và củ hành tây mình đã sắc ra Đây là nấm mèo mình đã ngâm nước và rửa sạch Nấm gom Và đây là tỏi băm, ớt băm và một ít tiêu xanh Và đây là nước mắm chua ngọt, mỡ hành và đậu phộng mình đã chuẩn bị sẵn và đây là một ít rau ăn kèm của mình gồm có xà lách, rau mùi, dưa leo, khế và chuối chát. Và đây là bánh tráng để mình cuốn bún. Bây giờ mình sẽ pha nước sốt để ốp cá. Mình cho một muỗng tương ớt. Một muỗng dầu hào. một muỗng nước mắm một ít hạt nêm bột ngọt mình sử dụng ít thôi nửa muỗng tiêu xay nửa muỗng đường rồi mình sẽ trộn đều mình không sử dụng muối nha chỉ nước mắm là được rồi và bây giờ mình sẽ chuẩn bị ướp cá nha sốt này hết đều hết hai mặt cá để cho nó thấm gia vị cá này mình cũng ờ, cắt lên trên mình cá ờ, cắt ờ, đường xéo là cho cá mau thấm gia vị mình tha cho đều hết hai mặt cá trong bụng cá luôn này nếu ai thích ăn sa tế thì mình cũng có thể ờ, ốp sa tế tôm như cũng được hôm nay mình sử dụng tương ớt mình đã chuẩn bị một chảo dầu nóng sẵn bây giờ mình sẽ phi tỏi để xào nấm mình phi cho tỏi vàng mình sẽ xào nấm gom và nấm mèo để một hồi mình sẽ ờ, cuốn ờ, chung với giấy bạc và cá để mình nướng mình xào cho nấm nó thơm lên là được rồi một hồi mình ờ, còn nướng nó thêm một lần nữa mình xào trước thì là nấm nó, nó thơm với lại thì mình nướng nó không bị ra nước lắm mình sẽ thêm vào đây là một ít đường một ít hạt nêm mình xào cho nó tan gia vị hết là được nãy giờ thì mình ướp ờ, cá với cái nước sốt của mình nó đã thấm ờ, đều gia vị rồi mình sẽ ướp củ hành tím củ hành tây tiêu xanh tỏi và một ít ớt nấm mình đã xào chín hồi nãy rồi bây giờ mình sẽ cho hết vào rồi mình trộn đều chung với cá bây giờ mình sẽ cho cá vào giấy bạc mình đã chuẩn bị sẵn và mình cuốn lại chuẩn bị nướng nha mình lót một lớp nấm ờ, củ hành ở phía dưới vậy mình nướng cá nó sẽ thơm hơn rồi mình sẽ cho con cá lên mình để một ít tiêu xanh lên khi mình nướng cái mùi à, nấm nó thoát từ dưới này rất là thơm luôn á rồi mình sẽ cuốn nó lại mình quấn chặt hai cái đầu lại nha để cho cá nó không có bị đi hơi ra ngoài nó mau chín rồi mình sẽ quấn tiếp tục con thứ hai nha mình cũng lót một lớp nấm củ hành tím củ hành tây ớt xanh cá nóng thơm mùi nóng hôm nay mình nướng mình sử dụng ờ, bằng bếp hồng ngoại nha rồi mình sẽ cho cá lên mình chỉnh mức lửa vừa thôi ra để cưới mỡ hành và đậu phộng giờ, Ồ, thơm quá, thơm mùi nấm quá Thơm nấm luôn rồi. Nấm nữa Ồ, thơm quá Nóng quá, nóng quá ừ. Bốc khói luôn rồi sẽ cho mỡ hành với đậu phộng là vào bây giờ mình sẽ rưới mỡ hành vào Ồ, thơm lắm mùi cá thơm lắm bốc khói luôn rồi mình cho đậu phộng ờ, đã rang sẵn lên cá của mình cũng đã hoàn thành rồi Bây giờ mời cả nhà cùng ăn chung với mình nha Bữa nay mình ăn chung với à, mấy bé nhà mình Rồi xin chào cô chú đó con Xin chào cô chú Giỏi, dạ, rồi mình ăn thôi Mẹ ơi tán ăn xin chào chú Rồi, tới bé ăn xin chào cô chú rồi con chào đi Xin chào chú Giỏi, dạ, rồi mình ăn thôi Giỏi dạ, quá Rồi, mình ăn thôi Rồi À, nè, hôm nay thì à, mình ăn với à, nước mắm chua ngọt cái này thì để mình để ăn với ờ, món ờ, cuốn bún còn nếu mình ờ, chấm cá không thì mình làm cái này là muối ớt xanh cái này là muối ớt xanh mình mua nó có sẵn rồi đây mình múc cho rồi tới với sừng rồi mình ăn thôi rồi mình ăn thôi rồi bé Nga ăn đi Rồi tụi con ăn đi Rồi Món này mình à, ăn bóc đi Cho nó ngon Ok Ồ, Bây giờ mình à, sẽ cuốn cá ăn với bún trước nha Bây giờ mùa cá thơm lắm Rồi tôi con ăn nào tôi con cứ cuốn đi Thích cái rau nào mình ăn rau đó Ồ, cái mùi à, mùi nấm mình nướng chung với cá giờ nó thơm lắm Mình cuốn một ít chuối chát Các bạn à, quay dưa leo khế giúp cá với à, rau thơm là mình sẽ vẽ một miếng cá tụi con ăn tụi con vẽ đi cứ vẽ ăn đi con ừ. ừ thơm lắm mình à, mình nướng cái này mình có tiêu xanh đó mình tiêu xanh mình đập dập ra mình nướng chung vào nó thơm lắm với nấm mình đã xào trước á nên khi mình nướng vô cá cá nó không có bị chảy nước nướng xong cá nó khô lắm nè mình cho một ít đậu phộng mỡ hành vô Ồ, một cái cuốn siêu to khổng lồ luôn nè ừ. mời cả nhà con ăn chung với mình nha ăn bé nào ừ cuốn ăn đi con ngon Rất mập không? Rất ngọt luôn Ăn vị không? Cá mà nó thịt thì nó rất là ngọt ừ. Mình à, ăn chúng à, một à, nấm mèo à Giòn sực sực Tiêu á, tiêu của hành nó rất là thơm Ăn kèm với gạo sống không? Ừ. Ừ. Ngon lắm cá mình ướp ờ, có một ít dầu hào vô đó để nó thơm mình đừng ướp muối nha mình ướp muối là cá ờ, thấy mặn lắm mình ướp dầu hào á mình thấy vừa ăn rồi đó nấm vô thơm lắm thôi nha ngon không con ngon biết rồi dẻ cá chấm thôi con muốn ăn muối xanh chấm muối xanh ừ ngon ngon cá của mình á thịt nó không có khô thịt nó còn nó ờ, thơm còn ướt mình nướng nó không bị khô Đó. Ừ, ngon quá à. à, vừa chín nè, à. thịt nó không bị khô thịt còn chắc thịt lắm mình à, ướp nướng có tiêu xanh nè dễ thơm á ở nhà khi à, mình làm á nấm á mình à, lưu ý mình nên xào nấm trước nha như vậy khi mà mình cho nó vô à, cá mình nướng á nó không có bị ra nước của nấm nó không làm cho cá của mình bị nhão thịt đó cũng ăn nó đi con ngon à dạ. ờ, thơm thơm cay cái này cũng cay nhẹ tại vì ờ, mình à, sử dụng à, tương ớt ngon quá à. một ít khế nữa thơm nấm thì giòn sực sực thịt cá rất là ngọt ừ, mình mới xem à. Nào chấm muối xanh à, ngon không? Ngọc chấm nữa không? Chấm muối xanh nữa không? Chấm mít hơn không? Ừ. Ngon không? Thịt cá ngọt không? Bây giờ à, bữa ăn của mấy mẹ con mình cũng đã xong rồi Nếu à, cả nhà thấy video của mình hay Hãy đăng ký, like, share và ủng hộ kênh của mình nha Xin chào cô chú nữa con Xin, Xin chào, chào. Xin chào cô chú